phát hiện loài rắn má mới tại Việt Nam, dựa trên các bằng chứng về mô tả hình thái và sinh học phân tử. Các nhà khoa học trong và ngoài nước vừa phát hiện một loài rắn má mới cho khoa học Việt Nam tại tỉnh Lai Châu, theo thạc sĩ Ngô Ngọc Hải, Phòng Bảo tồn Thiên nhiên Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Các nhà khoa học thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật Viện Hàn Lâm cây SCN Việt Nam và Vườn Thú Cologne Đức vừa phát hiện và mô tả một loài rắn má mới cho khoa học. Loài mới được định danh khoa học là Parafimbrios vietnamensis, phân bố ở độ cao trên 1.300m với sinh cảnh là rừng núi đá vôi sen kẽ là các đồi nương. Đặc điểm hình thái của loài rắn này là đầu không phân biệt với cổ. Mặt lưng bao phủ bởi các vảy cong dài và lớn. Mắt nhỏ có đồng tử hình elip dọc, vảy mõm hai bên cong và nhô lên phân tách bởi cách vảy gian mũi. Vảy môi trên 8, vảy môi dưới 7 vảy, thái dương 4,4 đến 5. Vảy thân 29, vảy đuôi 164, vảy dưới đuôi đơn 49, chiều dài cơ thể tối thiểu 266mm, với con đực dài đuôi 44mm. Theo các nhà khoa học, phân tích sinh học phân tử cho thấy loài có khoảng cách di truyền từ 10,8 đến 10,9%. Đoạn gen ti thể CO1 Đối với loài có quan hệ gần gũi nhất được mô tả trước đó là loài Parafimbryos lao, Phát hiện mới này nâng số loài ghi nhận trong họ rắn Xenodermatidae tại Việt Nam là 7 loài. Trước đó, năm 2012, các nhà khoa học của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật và các nhà khoa học của Pháp, Trung Quốc, Đức đã công bố một loài rắn khiếm mới có tên khoa học là Oligodon, một chi rắn bản địa của khu vực Đông và Nam Á. Loài rắn khiếm này sống gắn liền với sinh cảnh núi đá vôi ở độ cao 170 đến 470 mét so với mực nước biển, được phân bố ở Lạng Sơn, Cao Bằng Việt Nam, Quảng Tây Trung Quốc và Khăm Muộn Lào. Đến nay, Việt Nam được biết là nơi cư ngụ gần 200 loài rắn, thuộc 69 giống và 8 họ, trong đó có 53 loài rắn độc. Các loài rắn độc của Việt Nam không chỉ phổ biến trong việc sử dụng làm thuốc cổ truyền mà còn được coi là nhóm bò sát có tính đa dạng về thành phần loài. Trong sách đỏ Việt Nam năm 2007 có 6 loài rắn độc cần được bảo vệ gồm một loài ở bậc cực kỳ nguy cấp là rắn hổ mang chúa Ophiophagus hana. Bốn loài ở bậc nguy cấp là rắn cạp nong Bulgarus fasciatus và ba loài rắn hổ mang Naha spp. Một loài ở bậc sẽ nguy cấp là rắn lục đầu bạc Azebiophyii.